đã cho cô chia sẻ cho cháu ta ta đủ chia cho tin nó chỉ tao lô có che yo mô chia cho nô lòng đã chỉ ta cho chia nhà chi cho kia lô 的。 gió đã cho cô chia chia cho đu cháu ta ta đu chia cho ti nó chỉ tao lô có che yêu mô chia gió nô lòng đã chỉ ta cho chia nhà chi chưa kia lâu